Xin chào các bạn, hiện tại à, là 3 giờ 4 giờ sáng ở Nhật thì bọn mình à, đang à, đến à, chờ cá sáng sớm để mua cá thì ở đây có những con cá đây cá ngừ hình như cá ngừ cá ngừ này thì không biết con như đây này không để giá cá này thì hình như một một sọt này là 500 yên á rẻ bên đây bạch tuộc mọi người ơi con này bạch tuộc bỏ trong cái túi nó còn sống á ghê lắm ừ, xách cái tàu túi lên nó sao ừ, đụng vô nó nó, nó phun nó méo méo cái ờ, sống rồi đầu nó ghê quá mắt nó ghê quá thông minh như này mà vẫn bị bắt anh ạ thông minh thông minh cũng tóm u trời có em gái xinh trời sơn sơn sơn có em gái xinh sơn <laughs> sơn trước mặt kia dạ. có em gái xinh kìa đó trời trời là... đến lúc ấy em quảng cáo lâu dạ hả vâng, em có nói hả lâu rồi vâng anh đâu có uh, biết đâu em mà tụt mọi người mà để xoắn không người này quay bạch tuộc quay dạ, vào em máu đen quay vào em máu đen quay vào em máu đen em nhật dễ thương Khối đi bà Quay em áo đen không bỏ là bạch tuộc này Ui ui ui Khối đi đi đâu đi áo đen à. này Ai cuộc lên mọi người ơi Vậy nó vậy Vậy đây người luôn View Vào view lên View lên Bà tù mọi người Bà tù mọi người ơi Con này là con gì anh? cũng tôm tích. Không biết đâu. Tích à? Đây là đây là E, e, vino tumorativo. Cô này sen 8, con rẻ này sen 8 Bóc lên coi xem à, Bóc lên, bóc đưa đây là đưa đây là Đấy, đây mọi người, con này sen <laughs> 8 nhìn nó nhìn nó nhìn nhìn, nhìn sơn chào buổi sáng nó chào buổi sáng qua đây vàng tôm này tôm này mắc quá ha ừ, tôm này mắc tôm vàng tôm như người vàng á hai trên ba mười con 10 con ăn à, một con 230 à, cũng được đúng không mà mình lại muốn rẻ hơn nữa cái gì đấy ngon cái người gì đấy tiếp đi qua đây ba ba nè sơn à? ba ba hai sen rưỡi năm trăm ngàn ghê thật Chị, tính ra ba ba này đã bắt đâu có bị à, bị sao đâu mình bắt vẫn ok mà với em bắt một con ờ. to này ờ, nó đầu to hơn như này to hơn đó luôn ạ bữa em bắt hả Ôi, em, em, em em đưa em em em đưa ra em đưa ra sao em đưa cái cái đầu ba ba ra nó không ra được nó cắn nó, cái mỏ mình mà mỏ ba ba nó cắn quá trời bởi vậy ờ, nhiều. bữa bắt ờ, bữa bắt con bự không này hả vâng bự hơn này nhiều ờ, bắt hai con rồi à. may mà cũng đã <laughs> còn số với nó <laughs> tắm đi tắm tắm tắm làm lẩu con đôi còn lại cho vào đó ừ hình lên sơn coi con bự nào con con bự đâu con nào bự nhất đâu à. <laughs> nó bảo vệ con kia luôn bảo vệ đấy năm con ba trăm tám năm con ba trăm tám con khoảng 700 yên con 700 yên con tính ra cũng được đó anh Sơn ha bu nhau ghê lắm em canh nhau mùa kìa ghê không đây cái à, con này con gà ta gà đúng không gà này gà này cái này một một sọt này là hai sen có lẽ là hai sen một sọt này này sọt này là tám chín con á đây mọi người đây là, để tí một mình mua sọt này coi cũng được đến thôi ủa gì chứ, ui cái con gì đây ui con ờ, gì em đuối hả cá đuối cá đuối, bự quá mọi người em móc cái đầu nó lên coi tôi hay như lôi đầu nó lên đây đó sống khiếp nhỉ ở ờ, cái đuôi lấy đuôi ra lấy đuôi ra lấy đuôi ra đuôi ra đuôi cái ở cái cạnh đuôi ra phun độc anh ơi hả độc á độc hả phun độc độc ghê vậy hả chích á cá đuối ghê mày bộ nguyên cái sọt này bao nhiêu tiền ta anh ơi cái cái hả gì ghê quá Ú, bạch tuộc Bà tuộc nè Người ta đem mới đem về nè, đem búa này đi Nhìn chết chưa Người ta mới đem về ờ, Mà vẫn vẫn ấy ừ còn sống tía rồi vừa đấy hình như cũng có một số ý là nó đi vận chuyển về ha lúc nãy là nó nhảy lần cuối ở đây đi em ơi sống em ơi giống như là người người tây bán lẻ bán sĩ sao em ừ. sau đây là sơn sẽ lựa đồ lựa đồ đã lựa một rất là nữ tính tuyệt vời luôn Đấy. hôm nay nghe về em em nó bị nứt nứt nứt vỏ luôn rồi kia được ờ được đây ờ, con nào cũng vậy rồi con nào nứt hết cái vỏ nhìn, nhìn dạ, già quá dạ. cái vỏ nhìn già quá con đấy nứt từ bé ấy hồi bé dạ. chắc là hơi tinh này, hơi tinh dâm à, bây giờ bây giờ bạn bạn sơn sẽ mua mực đó thanh niên đi đi lựa mực <laughs> mực hơi nếp anh ơi hơi nếp nó nó nó hơi không tươi á mực này có trứng mà mực ở trong nó cũng không có ăn rồi đâu nó nó vậy thôi à. mày Cho cái à, này là năm con một sen ba nó lừa em này anh cái màu của mấy cái quay kỳ đó quất à, em mua đi mua mua đi chợ đi à, <laughs> sau đây sao đây sơn Sợ. ăn bò ăn bò ăn mua đây mua hai này ấy ý rồi gì rồi ấy Kori, Kori, Okori. Hai, onegai gì Này hai sọt gì là 260. bonus gì không có bonus là đá đây mà tí nữa bonus là đá nặng đấy, đấy, đá không anh hai không sáu hai 206 sáu mọi người hết, hết tiền lẻ luôn hai sáu em có có cô, cô khổng lồ hả cô không lồ trên dưới con cô, cô khổng lồ xem đâu nha đâu đâu à, ghẹ lồ ghẹ không lồ hả ở đâu ạ trên dưới một con to nhất từ tám em ơi đây anh đến nhiều ấy con cá này con cá tượng cá chấm mọi người này bán cho em con này 800 yên là giờ bọn mình định mua con cá 800 ờ, yên rồi bây giờ kiếm chủ nó mua đó tờ này sẽ lên lấy ờ, Ai rồi? Tiền xu mình mua. Ờ tiền xu chẳng. Tiền mua con cá này 800 yên. Cái này định về nấu lẩu Ê Ủa mấy bọn kia còn đây còn à, mấy cái ngự này ba con à, sen ba à. ai cái ai đây đây rồi, rồi mình sinh ba ba con luôn á mọi người dễ lắm bên đây là con sinh ờ, hai con tin, tin tưởng mức độ không cần đếm tiền thôi không cần đếm tiền không cần đếm tiền nữa ờ, lục nhé thôi coi ồ đấy coi 버전이냐? coi 거절해? 거절, ta 그다 지금. rồi mình sẽ lấy hai cái sọt này hai hai mươi con sinh ờ, hai trả tiền cho mình Ôi xin nhiều kìa Ây ố Bữa lớn thì Ây ố Bữa lớn Xin nhiều kìa Xin nhiều kìa Lúc tốt rồi Hay Tôi vào tới đây này ờ, Con này sò sò sò đây Ngán hả Mọi người con này 10 ờ, con 600 ờ, yên Ai mà không ăn được thì chắc không quen ngán mà. Ngán hả? Đắng hả? Nhưng mà ngon anh đã không này ờ, về làm gì đó Việt Nam một quân này sạch tế lên hả Việt Nam một con này khoảng ba hoặc bốn mươi nghìn con 10 5 5 4 6 7 8 9 10 10 600 円はいXin chào mọi người hiện tại mình đang ở trên ờ, cái trên ờ, chỗ cái, cái chợ chợ cá nè thì đây trên cầu nay bọn mình đã đi mua rất nhiều là chợ cá đây mình đây đây là cua nó mua ghẹ đây là, nó mua ghẹ rồi phóng sinh đây đây là bắt đầu phóng sinh xuống <laughs> này là, này là rớt xuống thả xuống là rớt luôn đây còn sống đấy mọi người này còn còn tươi lắm á cái này như là mắt đó đúng không em hai rưỡi này hai rưỡi hả có hai rưỡi cũng được tôm nhỏ đây là loại tôm nhỏ đây là đây um, kho tôm này nhưng còn tươi á hồi nay thấy còn nhảy giờ còn đây là gì cá đây con cá này mọi người cá đây con ghẹ này ghẹ loại này hơi nhỏ con này hơi nhỏ con này gãy càng rồi đây trong này còn một số nữa đây đang đang phía, phía trên cầu thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người thì uh, giới thiệu mọi người chợ cá ở Nishio uh, chợ cá Ishiki nha mấy người bây giờ mình bọn mình sẽ đem những cái món à, hôm nay về mình sẽ chế biến món ăn nha mọi người mình sẽ quay tiếp video tiếp theo tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha tạm biệt Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake?